Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất đồi Đông Tĩnh phường 8, diện tích 562m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, đất Thế Dương, view đẹp, cách trung tâm 2,5 km, giá 25 tỷ đồng. Đất ba mặt tiền Liên hiệp Đức Trọng, diện tích 2.205m2, có 100m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, Đông Nam và Tây Bắc, đường ô tô. Cách chợ đầu mối Đức Trọng 500m, gần chợ, trường học, khu dân cư, sân bay Liên Khương, giá 8,2 tỷ đồng. Đất Hoài Đức Lâm Hà, diện tích 9.520m2, 70 x 140m, sổ riêng nông nghiệp, có thể lên phun thổ cư, đường ô tô, cách Hồ Phúc Hưng 400m, cách tỉnh lộ 725 2,5 km, gần chợ, trường học, các tiện ích, thế đất bằng phẳng, giá 7 tỷ đồng. Đất thị trấn Nam Ban Lâm Hà, diện tích 858m2, mặt tiền 36m, sổ riêng nông nghiệp, lên được phun thổ cư, có thể tách 3 sổ riêng. Đường ô tô 5m, cách chợ Nam Ban 3,6 km, cách Đà Lạt 30 km, giá 2,4 tỷ đồng.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 八八八